giao dịch với ác quỷ và cái giá phải trả. Bạn muốn trở nên thật giàu có, mặc dù không bỏ ra tí công sức nào, nhưng bạn phải dùng cuộc đời của mình để trả giá cho điều này. Bạn muốn có được tất cả quyền năng, nhưng tuổi thọ của bạn sẽ rút ngắn lại. Và sau khi bạn mất đi, linh hồn bạn sẽ thuộc về ác quỷ. Đó là cái kết cho những ai làm bạn với chúng. À không, nói đúng hơn đây là một sự thỏa hiệp bán linh hồn. Và hãy đoán xem những linh hồn này sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Bob Dylan từ nghệ sĩ vô danh trở thành người nổi tiếng. Người đàn ông trong hình là Bob Dylan. Ông từng là một nhạc sĩ vô danh ở Mỹ, nhưng rồi hầu hết mọi người đều biết về anh ta. Năm 2005, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bob Dylan đã đưa ra một loạt từ ngữ đáng sợ, kích thích tư duy. Người dẫn chương trình hỏi ông ta tại sao sau một thời gian dài, hơn 50 năm trong sự nghiệp của mình, ông ấy vẫn luôn tiếp tục lưu diễn. Liệu có cần thiết phải tranh giành dữ dội như vậy không? Ông ấy đã trả lời rằng, đây không phải là vấn đề tranh đấu hay không, mà đó là một bí mật của định mệnh. Cách đây rất lâu, để đạt được vị trí này, ông ấy đã có giao dịch với một người và bây giờ bản thân vẫn phải tiếp tục thực hiện lời hứa ấy. Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi rằng, bạn đã thực hiện giao dịch với ai? Bob Dylan im lặng hồi lâu và trả lời một câu kỳ lạ. Đó là một vị tổng tư lệnh ở thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Sau khi chương trình này được phát sóng, đã gây xôn xao dư luận. Vị tổng tư lệnh mà Dylan nhắc đến là ai? Giữa họ đã có thỏa thuận gì? Bên cạnh đó, năm 2008, Dylan đã công khai tuyên bố rằng trước giờ ông chưa từng tự tin vào tài năng âm nhạc của mình. Năm đó ông đã đến một ngã tư và thực hiện một vụ giao dịch với vị tổng tư lệnh. Khi trở về đã mang theo một tài năng âm nhạc khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Trong một bộ phim tài liệu nhìn lại cuộc đời của Dylan, người bạn thời thơ ấu của ông ấy cũng chia sẻ tương tự rằng trước khi nổi tiếng, ông ấy thực sự không có tài năng âm nhạc nào cả nhưng sau khi ông ấy trở về từ New York thì khả năng âm nhạc đã cải thiện đáng kể. Thậm chí những người xung quanh ông không một ai có thể tin được điều đó và đùa rằng ông thực sự đã biến thành một người khác. Một số người còn cho rằng ông ta đã bị một linh hồn khác thao túng. Bằng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời như vậy, con đường âm nhạc huyền thoại của ông đã thực sự bắt đầu. Ông giành được tổng cộng 12 giải thưởng, trong đó có 10 giải Grammy, một giải Oscar và một giải quả cầu vàng. Năm 2016, ông nhận giải Nobel Văn học nhờ việc tạo ra những sự diễn đạt thi vị theo cách mới trong truyền thống, ca khúc tuyệt vời của Mỹ. Lúc này, mọi người đoán rằng có thể Chúa đã thay đổi vận mệnh của ông ấy. Nhưng điều này rõ ràng là không thực tế, bởi Chúa là một vị thánh, không thể tiến hành giao dịch lợi ích với con người, đặc biệt là lợi ích lớn như vậy. Trong hầu hết các truyền thuyết, chỉ có ma quỷ mới tiến hành giao dịch với con người. Vậy tài năng của Dylan thực sự được đổi lấy từ ma quỷ hay sao? Tuy nhiên tất cả điều này chỉ là suy đoán. Bản thân Dylan từ đầu đến cuối chưa bao giờ công khai thừa nhận về vị tổng tư lệnh. Nhưng theo những người có kinh nghiệm, trong thế giới thực này tuyệt nhiên không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là trường tồn. Bản hợp đồng với ác quỷ được ký khi chưa chào đời một người đàn ông trong giới nhạc sĩ dường như cũng có thỏa thuận với quỷ dữ. Nhưng sự khác biệt là bản hợp đồng này được ký từ khi ông ấy được sinh ra. Đó là Niccolo Paganini, sinh ra ở Genova, là một nhạc sĩ violon vĩ đại nhất lịch sử nước Ý. Công việc thường ngày của cha ông ấy là hát vài bài hát trong quán bar để kiếm tiền tip. Cuộc sống gia đình tương đối ổn định, nhưng hai vợ chồng họ hy vọng cuộc sống con cái của mình có thể tốt hơn. Có tin đồn rằng khi mẹ ông đang mang thai, bà ấy đã tiến hành một giao dịch với ác quỷ với hy vọng con trai mình có thể trở thành một ngôi sao trong tương lai. Và điều đó đã trở thành sự thật. Paganini đã thể hiện tài năng phi thường của mình từ khi còn nhỏ. Ông ấy bắt đầu học violon từ khi 7 tuổi. Đến 10 tuổi đã có thể tự sáng tác ca khúc. Đến 13 tuổi, ông ấy đã có buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng. Vì quá xuất sắc và đạt được nhiều thành tựu khi tuổi còn rất trẻ như vậy, nên Paganini không thể tìm được một người thầy nào có thể giỏi hơn mình. Ông chỉ có thể dựa vào tài năng của mình để tạo ra những tuyệt kỹ, vĩ cầm xuất sắc. Những cây vĩ cầm của người bình thường, các dây đều nằm trên một hình vòng cung để khi đánh tránh chạm phải các dây không mong muốn. Nhưng cây đàn của Paganini hầu như tất cả các dây đều nằm trên cùng một mặt phẳng giúp ông có thể dễ dàng đánh 3 hoặc 4 giây cùng một lúc. Những việc này đối với người khác phải mất hơn 10 năm để luyện tập chăm chỉ, nhưng cũng chưa chắc có thể đạt được. Thậm chí còn có điều kỳ lạ hơn, Paganini mỗi lần xuất hiện biểu diễn sẽ như một hình ảnh trong một bộ phim kinh dị. Theo nhiều người mô tả về ngoại hình của ông, Paganini có khuôn mặt gầy guột, hai má hóp lại, đôi môi mỏng và làn da xanh xao nhợt nhạt như một bóng ma với những ngón tay mảnh khảnh, chơi đàn mang lại cho mọi người một cảm giác thiếu sức sống. So với những hình ảnh thấy trên mạng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Những người đã đến buổi biểu diễn còn truyền tai nhau rằng họ đã nhìn thấy ác quỷ đứng cạnh ông mỗi khi ông chơi đàn. Diễn xuất của ông ấy cũng nhập tâm đến mức có thể khiến khán giả xúc động đến bật khóc, thậm chí ngất xỉu khi xem buổi hòa nhạc của mình. Paganini đã nhiều lần thừa nhận thỏa thuận của mình với ma quỷ rằng ông đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng cái giá phải trả cho thành công quá sớm là vô vàn áp lực. Paganini thường dựa vào rượu chè, cờ bạc để giải tỏa cảm xúc. Lâu dần anh ta phải từ bỏ nghiệp diễn vì tình hình sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Cuối cùng đã phải qua đời vì bệnh ung thư vòm họng. Nhưng điều kỳ lạ là trong giây phút cuối đời, ông đã từ chối lời cầu nguyện với linh mục và không chấp nhận bất kỳ lời mời chôn cấp nào cho đám tang của mình. Nhiều người nghĩ rằng ước nguyện cuối cùng của ông đã gián tiếp khẳng định mối quan hệ với ma quỷ. Hai cốt của ông ấy không được chôn cất theo đúng lễ thức, nhưng may mắn sau nhiều năm công hiến hết mình vì nghệ thuật, Paganini đã nhận được sự tha thứ của giáo hoàng Gregory và được mang về chôn cất ở Parma, miền Bắc nước Ý. Thuyền trưởng Hendrik van der Decken và con tàu ma Người cuối cùng được nhắc đến hôm nay là thuyền trưởng Hendrik van der Decken, một thương nhân có tốc độ vận chuyển hàng bằng đường biển nhanh nhất trong thế kỷ 17. Vào thế kỷ 17, Hà Lan có thuộc địa ở hầu hết các nơi trên thế giới, nắm giữ khối tài sản rất lớn, trong đó có gia vị là thứ quý hiếm và đắt tiền tại thời điểm đó. Đặc biệt, những loại gia vị đến từ Indonesia rất hiếm, nhưng vấn đề là những con tàu sẽ thường xuất phát vào ngày đầu tiên của năm mới – bởi đi từ Hà Lan đến Indonesia phải qua châu Âu và châu Phi, sau đó mới đến châu Á. Tại thời điểm đó, cuộc hành trình này sẽ phải mất ít nhất một năm. Và đương nhiên là một chuyến đi dài như vậy sẽ phải kéo theo rất nhiều rủi ro, nên chi phí vận chuyển khá cao. Vì thế, những gia vị đến từ Indonesia luôn có giá đắt đỏ. Nếu ai có thể rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển sẽ có thể giàu lên nhanh chóng. Và thuyền trưởng Decan là người đã làm được điều này. Những chuyến tàu vận chuyển hàng từ Indonesia đến Hà Lan của ông chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng. Trong mắt mọi người, thời gian ngắn như vậy là điều không thể xảy ra. Ngay cả đến tận ngày nay, những con tàu buôn nhanh nhất cũng phải mất 4 tháng để hoàn thành việc này. Vì vậy mọi người đoán rằng ông ấy đã đến một nơi nào khác rất gần với Hà Lan và tìm thấy một loại gia vị có chất lượng tương tự như ở Indonesia sau đó giả vờ nó được vận chuyển đến từ đất nước này. Mục đích của việc này là làm cho mọi người nghĩ loại gia vị này vẫn đến từ Indonesia và đẩy giá của nó lên cao. Mãi cho đến năm 1678, ai đó đã tìm thấy một ngã rẽ khác của con đường từ Hà Lan đến thủ đô của Indonesia. Nếu đi theo đường này, thời gian chỉ mất có 3 tháng, 4 ngày cho một chuyến đi như vậy. Phát hiện này lập tức xóa bỏ sự nghi ngờ của mọi người về việc thuyền trưởng Deccan tráo đổi từ nơi khác. Tuy nhiên, mọi người lại nghĩ về một câu chuyện hợp đồng với ma quỷ và cho rằng thuyền trưởng Deccan đã ký một hiệp ước với ác quỷ để biến ông thành người thủy thủ nhanh nhất thế giới. Trong lịch sử, thuyền trưởng Deccan chưa bao giờ tự mình thừa nhận điều này, vì thế không một ai có thể khẳng định được tính xác thực trong câu chuyện. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Trong truyền thuyết đô thị về người Hà Lan bay có kể rằng thuyền trưởng Deacon đã dùng thời gian của mình làm điều kiện thỏa thuận với ác quỷ. Sau đó ác quỷ đã tìm đến anh ta để yêu cầu thanh toán bằng việc Deacon và thuyền của anh ta phải mãi mãi lênh đênh trên biển, không được cập bến cho đến ngày tận thế. Kể từ đó, người ta truyền tai nhau rằng có một con thuyền thường được nhìn thấy trên biển luôn phát ra ánh sáng ma quái. Nếu một con tàu đi ngang gặp phải nó, hãy mở lời chào hỏi những người trên tàu này sẽ cố gắng giao người cho người trên đất khách hoặc gửi lời nhắn của họ đến những người thân đã mất từ lâu. Trong nhiều truyền thuyết biển, nếu một con tàu đang đi trên biển gặp phải con tàu ma này, thì đây sẽ là một dấu hiệu của sự hủy diệt. Truyền thuyết về con tàu ma này đã được nhắc đến rất nhiều và là nguyên mẫu của nhiều bộ phim. Trên thực tế, những điều liên quan đến thế lực xấu này có sự khác biệt lớn giữa phương Đông và phương Tây, nên chúng tôi chỉ đưa các bạn tìm hiểu những câu chuyện tâm linh huyền bí. Phải thừa nhận rằng những câu chuyện hôm nay hầu hết là do truyền miệng, không thì sẽ là truyền thuyết đô thị. Nhưng những câu chuyện huyền thoại này cũng ngụ ý nhắc nhở mọi người rằng nếu dựa vào những thế lực tâm linh để làm những việc vượt quá khả năng của chính mình thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Khi một hợp đồng với ác quỷ được ký kết